Thực sự là ngày hôm qua tổ chức cái giải solo liên quân, solo free fire rất là hay luôn các bạn ạ, thành công rực rỡ luôn. Và rất là nhiều bạn đã được trúng giải nha. Kể cả những người thua mà giết được nhiều kill nhất vẫn được trúng giải nha. Nếu các bạn muốn nhận giải thì các bạn có thể tham gia vào trong nhóm Kim Cương Free Fire, mình sẽ để link dưới phần mô tả nha. Cứ chủ nhật hàng tuần vào lúc 8 giờ tối mình sẽ tổ chức những cái giải đấu Free Fire liên quân và sẽ giúp cho các bạn có thể kiếm thêm một chút thu nhập và tính từ bây giờ mình sẽ đăng video vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày. Các bạn có thể đăng ký kênh để căn đúng vào cái khoảng thời gian đó là người comment nhanh nhất của video sẽ là người trúng giải nha. Rồi, bây giờ để tìm ra được người comment sớm nhất của video trước thì mình sẽ vào phần bình luận mới nhất sắp trước. Sau đó mình sẽ kéo xuống tận dưới cùng. Người trúng giải sẽ là người đứng chốt bảng nha. Rồi ok. Người trúng giải của chúng ta đó chính là bắn súng nhá. Ôi bạn này trúng lắm thế nhở. Tiếp theo sẽ là bạn comment ngẫu nhiên ở trên video đó nhá. Rồi người may mắn của chúng ta là ai đây? Đó chính là bạn là người nhá. Không biết dịch sang tiếng ờ, Việt là là bạn là người tiếng Anh là gì à? YouTuber nhá. Ok. Hai bạn trúng giải có thể nhắn tin qua Zalo hoặc Telegram cho mình nhá. Muốn nhận qua giải thưởng gì thì bảo mình. Nếu các bạn muốn tham gia event của ngày hôm nay, hãy like video này, sau đó đăng ký kênh và comment cho mình một câu nói thật hay và nhớ là 6 giờ 30 tối mình sẽ đăng video cắt đúng khoảng gian đó thì các bạn sẽ là người trúng giải nha. Và giải thưởng sẽ là thẻ cào, thẻ game, ví tử Momo. Ok nha. Chúc mừng các bạn đây chính là bản hack su của ứng dụng Tapcoin. Các bạn có thể nhìn thấy này, một bản thường và một bản Tapcoin, phiên bản hack su. Phiên bản này có cái gì đặc biệt hãy cùng mình tìm hiểu nha. Link tải của phiên bản hack Tapcoin mình sẽ để dưới phần mô tả của video và phần ghim bài viết. Sau khi các bạn click vào thì nó xuất hiện một cái giao diện như thế này. Các bạn có thể kéo xuống và làm cho mình hướng dẫn như sau. Tìm cái từ khóa này, tìm đúng đến cái trang này các bạn mở một cái tab mới Google lên tìm đúng cái từ khóa đó và tìm được đúng cái trang đó sau đó các bạn kéo xuống này và ở đây có gì ạ có phần lấy mã các bạn click vào chờ đợi khoảng tầm 60 giây sau đó các bạn copy cho mình cái mã này quay trở lại với trang web cũ dán cho mình cái mã vào đây và tích vào ô tô không phải robot click vào ô màu xanh này để tải link nha có những tính năng đặc biệt nào trong cái phiên bản hack này Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy giao diện của nó khác hoàn toàn với phiên bản mới nhá. Các bạn hoàn toàn đăng nhập bằng Google Facebook một cách bình thường. Chúng ta hãy cùng đi qua cái giao diện của nó nhá. Đầu tiên là mục điểm danh này. Đó các bạn điểm danh hàng ngày và cái mục giao diện này cũng rất là khác nha. Còn đây chính là cái giao diện điểm danh của phiên bản thường nha. Và ở mục nhiệm vụ của phiên bản thường thì sao ạ? Có rất là ít nhiệm vụ và những nhiệm vụ đấy rất là rẻ. Ví dụ cái game Galaxy này chẳng hạn có 3.339 Thậm chí còn có cái game xúc phạm công sức của người chơi có 762 xu. Tức là sao ạ? Khi các bạn hoàn thành cái tựa game này các bạn kiếm được là hơn 300 đồng. Quá ít. Còn đối với phiên bản hack thì sao ạ? Các bạn có thể nhìn thấy này. Rất là nhiều xu nhá. thọ săn cá này, 496.000 xu này. Đó, nhiệm vụ cùi bắp nhất thì cũng chỉ có 8.000 xu thôi. Đấy các bạn nhìn thấy đây. Đó, rất là nhiều nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ phải nói là trải dài hàng hà xa số luôn. Có phiên bản thường này Đây mình quay xong phiên bản thường này Ui rồi ôi nhìn phát ngán thì thôi Cậu lại còn ít nữa chứ Và tiện đây mình cũng tặng cho các bạn hai mã gift code của ứng dụng Tapcoin Một code thường thì nó có giá trị thấp Còn một code giá trị cao thì mình sẽ để dưới dạng link rút gọn nha Mình sẽ click vào này Các bạn có thể nhập cho mình cái gift code như sau Đó là VTKO viết hoa Rồi các bạn ấn đổi quà Rồi nhận được ngay 5.000 còn mã VIP có thể nhận lên đến là 300.000 nha các bạn nhá. Còn một cái tính năng cực hay ở cái phiên bản hack này nữa mà mình chắc chắn là mình cũng không muốn giới thiệu cho các bạn đâu. Nhưng mà thôi thì uh, các bạn cũng đã xem kênh mình từ lâu rồi. Nên là mình cũng cố gắng là giúp đỡ cho các bạn nhá. Đây, các bạn có thể làm cho mình như sau. Ví dụ, các bạn chọn cho mình vào cái phần uh, vào cái game Manly Shooting này đi. Ok. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy này. Ở đây có rất là nhiều nhiệm vụ đúng không ạ? Có rất nhiều nhiệm vụ đến 12 nhiệm vụ và tổng nhận của nó là gì ạ? Là 8.973 xu. Làm thế nào để có thể hack được cái phần nhiệm vụ ở trong đây? Rất đơn giản thôi. Các bạn làm cho mình cái phần là tải cho mình cái ứng dụng này trước nha. Cứ hoàn thành cho mình cái nhiệm vụ đầu tiên này trước đã. Các bạn chỉ cần sao ạ? Các bạn chỉ cần kéo xuống dưới ấn vào phần tải mở app là hoàn thành xong cái nhiệm vụ đầu tiên nha. Còn nhiệm vụ thứ hai là sao? Đăng nhập vào ngày hôm sau nhận 193. Nhưng mà hôm nay chúng ta chơi thì đến tận ngày mai chúng ta mới có thể kiếm được cơ thì làm thế nào để có thể hack được cái mục này cũng như hack một vài cái mục dưới. Rất đơn giản nhá. Các bạn chỉ cần vào mục cài đặt điện thoại của các bạn sau đó tìm cho mình cái mục là ngày và giờ nhá. Mỗi điện thoại nó sẽ có một cái giao diện khác nhau, các bạn có thể tìm hiểu nhá. Ở trong mục ngày và giờ thì các bạn tắt cho mình cái tự động chạy ngày và giờ đi. Và các bạn chỉnh cho mình như sau. Đó chính là chỉnh đến ngày tiếp theo, được chưa Rồi sau đó là chỉnh giờ, giờ tăng lên một giờ. Ví dụ hôm nay hiện tại là một giờ bốn mươi chín đúng không ạ? nhưng mà các bạn chỉnh cho mình là 2 giờ 49 của ngày hôm sau rồi cái gì solo gì thế này ok rồi bây giờ thì à, các bạn chỉ cần quay trở lại với cái game đấy thì các bạn sẽ nhận được cái nhiệm vụ của game đấy luôn nha chưa hết đâu nha cái phiên bản hack này còn một cái tính năng nữa rất là hay tính năng này là sao ạ spam điểm danh hàng ngày tức là sao các bạn điểm danh hàng ngày bình thường là một được một lần đúng không ạ nhưng lần này các bạn có thể điểm danh hàng chục hàng trăm lần thậm chí là hàng triệu lần được nếu mà các bạn không mỏi tay nhưng mà cái cái cái chức năng này ấy mình sẽ chia sẻ vào một cái video sắp tới nhưng mà cái video này phải đạt sao ạ phải đạt được 300 like nhá nhớ là 300 like thì mình mới có thể làm được vẫn chưa hết đâu nha ở phiên bản này các bạn đổi thưởng rút tiền ấy không cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ như mời bạn về hay là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mà các bạn rút một phát thẳng luôn và đúng 3 ngày sau nó sẽ về tiền cho các bạn rất là hay luôn nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like một đăng ký kênh nhá cảm ơn các bạn rất